Chỉ 2 tháng sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình giành được nhiệm kỳ thứ 3 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 hồi tháng 11 năm ngoái, ông ấy đã đột ngột rút lại chính sách Zero Covid của mình. Sự đảo ngược chính sách này khiến nhiều người sửng sốt. Việc dỡ bỏ hoàn toàn mọi hạn chế mà không có lấy một kế hoạch và bất kỳ sự chuẩn bị nào đã dẫn đến 900 triệu ca nhiễm Covid-19 trong vòng 1 tháng Trung Quốc đã gây ra nhiều lo ngại khi mở cửa biên giới vào hồi đầu tháng này, đồng thời cho phép tiếp tục các chuyến du lịch ra hải ngoại bất chấp số ca nhiễm COVID-19 gia tăng. Nhiều quốc gia đang siết chặt các hạn chế nhập cảnh đối với du khách Trung Quốc nhằm ngăn họ mang virus vào nước của mình. Hòa Giang xin kính chào quý khán thính giả của Duyên Vàng Cổ. Kính thưa quý vị, theo một bản tin vào 13 tháng 1 của hãng thông tấn Trung Quốc Economic Observer, một nhóm nghiên cứu do giáo sư Mã Kinh Tinh từ Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc gia thuộc Đại học Bắc Kinh đứng đầu đã tuyên bố trong một nghiên cứu gần đây rằng tính đến vào 11 tháng 1, khoảng 64% trong số 1,4 tỷ người dân Trung Quốc hay 900 triệu người đã bị nhiễm COVID-19. Vào hôm 20 tháng 12 năm 2022, dịch bệnh này đã lên đến đỉnh điểm ở nhiều vùng ở nước này. Đây là hệ quả của việc thay đổi chính sách đột ngột từ phía ông Tập. Nhiều người cho rằng nếu xem xét kỹ lại những điều chỉnh lớn này thì sẽ thấy nguyên nhân căn bản là do nền kinh tế. Để nhanh chóng thúc đẩy nền kinh tế, tức là để khôi phục sản xuất và xuất nhập cảng sản phẩm càng sớm càng tốt, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bất ngờ dỡ bỏ mọi hạn chế về Covid-19 và để dịch bệnh quét qua Trung Quốc như một cơn sóng thần. Thực tế, 64% dân số bị nhiễm bệnh cho thấy Trung Quốc đã thiết lập một hàng rào miễn dịch. Chúng ta sẽ thấy hoạt động sản xuất ở khắp mọi nơi được khôi phục hoàn toàn sau Tết Nguyên đán. Với cái giá là 900.000 ca tử vong từ 900 triệu ca nhiễm bệnh, thậm chí với tỷ lệ tử vong là 0,1%. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong thực tế có thể cao hơn nhiều và một số chuyên gia tin rằng đỉnh dịch vẫn chưa đến. Mục đích dẫn đến sự đảo ngược chính sách theo hãng tin Bloomberg, kế hoạch của chính quyền này dường như là nhanh chóng khắc phục làn sóng mở cửa trở lại ban đầu và nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn sau nhiều tháng phong tỏa tê liệt, cách ly và xét nghiệm bắt buộc trở lại mức tăng trưởng ổn định. Ông Tập Cận Bình thậm chí đã đi xa đến mức đảo ngược các chính sách kinh tế đặc trưng của mình để vực dậy nền kinh tế. Các chính sách này có thể được chia thành ba lĩnh vực lớn, công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, địa ốc Mỗi khi một công ty đối mặt với khủng hoảng, công ty đó sẽ trở thành tâm điểm đưa tin của giới truyền thông quốc tế. Chẳng hạn vào năm 2021, Alibaba đã bị phạt ở mức kỷ lục là 18,2 tỷ nhân dân tệ, khoảng 2,8 tỷ đô la, và đại công ty địa ốc Evergrande phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ đe dọa nền kinh tế. Và năm ngoái, Tổ chức Giáo dục hàng đầu của Trung Quốc New Oriental Education đã sa thải 60.000 nhân viên và chứng kiến doanh thu giảm mạnh 80%. Giờ đây, ông Tập cũng đã dỡ bỏ các hạn chế đối với các ngành công nghiệp nói trên, với việc ông Jack Ma nhượng lại quyền kiểm soát An Group, Giám đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Quách Thủ Thanh nói với hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã rằng cuộc đàn áp đối với hơn một chục công ty công nghệ tài chính về căn bản đã kết thúc. Đảng Cộng sản Trung Quốc là hệ thống toàn trị và ông Tập Cận Bình là người có quyền hành tuyệt đối. Nếu không có sự chấp thuận của ông Tập, thì chính sách Zero Covid hạ khắc và sự đàn áp đối với các công ty giáo dục, địa ốc và fintech đã không thể xảy ra. Và bây giờ, những việc đảo ngược chính sách 180 độ này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự chấp thuận của ông Tập Cận Bình. Bây giờ đây, ông Tập có lẽ nhận ra rằng nếu như Trung Quốc muốn phát triển kinh tế thì phải hòa hợp với cộng đồng quốc tế. Theo dữ liệu chính thức, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2022 đạt 56.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 8,3 ngàn tỷ USD, trong khi tổng kim ngạch xuất nhập cảng là 19,8 ngàn tỷ nhân dân tệ, tương đương 2,9 ngàn tỷ USD, đã chiếm 35,2% GDP. Nhưng đây chỉ là số liệu về xuất nhập cảng. Việc làm và tiêu dùng do ngành sản xuất nhập cảng tạo ra cũng chiếm một tỷ trọng đáng kể trong GDP. Vì vậy, để duy trì hoạt động ngoại thương thì cần phải duy trì các mối bang giao quốc tế tốt đẹp. Trong tháng này, ông Triệu Lập Kiên, nhà ngoại giao chiến lan nổi tiếng, đã bị cách chức phát ngôn viên Bộ Ngoại giao. Ông Lạc Ngọc Thành, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, người từng ủng hộ không có giới hạn tối đa cho hợp tác Trung-Nga, đã được chuyển đến Tổng cục Phát thanh và Truyền hình với tư cách là Phó Giám đốc. Cả hai thay đổi này có thể liên quan đến mong muốn cải thiện hình ảnh quốc tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các quốc gia siết chặt hạn chế nhập cảnh để ứng phó với sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 của Trung Quốc. Một đợt bùng phát các ca nhiễm và tử vong đã tấn công Trung Quốc sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc dỡ bỏ chính sách năng động Zero Covid vào hôm 7 tháng 12. Biên giới chính thức mở cửa trở lại từ ngày 8 tháng 1, cho phép du khách ra khỏi Trung Quốc sau 3 năm chính quyền áp đặt phong tỏa và các hạn chế cá nhân. Tuy nhiên, trong những tuần trước khi chính sách mở cửa trở lại, một lượng lớn du khách bị nhiễm bệnh rời khỏi nước này đã làm dấy lên những lo ngại. Vào hồi cuối tháng 12 năm 2022, Ý trở thành quốc gia đầu tiên bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với hành khách đến từ Trung Quốc. Quy định này được đưa ra sau khi các xét nghiệm đối với du khách đến phi trường mà bên xa của Milan từ Bắc Kinh và Thượng Hải cho thấy gần một nửa số hành khách đã bị nhiễm bệnh. Trước mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát này, phần còn lại của thế giới đã đi theo sự dẫn dắt của Ý, đưa ra hành động để hạn chế du khách đến từ Trung Quốc. Hầu hết các quốc gia đều viện dẫn những lo ngại về sự gia tăng ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc, nguy cơ tiềm ẩn của các chủng đột biến xuất hiện sau một đợt bùng phát và sự do dự của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi chia sẻ dữ liệu về dịch bệnh với các quốc gia khác. Tổ chức nhân quyền, một số người biểu tình phong trào da trắng ở Trung Quốc vẫn bị mất tích hoặc giam giữ. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho biết trong một báo cáo vòng thứ Năm ngày 26 tháng 1 rằng một số người biểu tình bị bắt vì công khai phản đối chính sách Zero Covid đang diễn ra lúc 7 giờ ở Trung Quốc hiện vẫn đang bị giam giữ, phải đối mặt với các cáo buộc hoặc đang bạc vô âm tính. Vào hồi cuối tháng 11, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở nhiều thành phố trên khắp Trung Quốc, kêu gọi nhà cầm quyền chấm dứt chính sách Zero Covid hạ khắc sau 3 năm thực thi. Nhiều người biểu tình dơ cao những tờ giấy trắng, một vật dụng đã trở thành biểu tượng cho sự bất mãn của họ. Một số người biểu tình còn hô khẩu hiệu kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoặc Đảng Cộng sản Trung Quốc hạ đài. Các cuộc biểu tình này là chưa từng có trong 10 năm cầm quyền của ông Tập. Trong vòng vài ngày, giữa sự hiện diện dày đặc của công an, cuộc biểu tình vốn chứng kiến sự đàn áp ngày càng nặng nề đối với những người bất đồng chính kiến đã lắng xuống. Những người biểu tình, luật sư và học giả nói với Reader vào thời điểm đó rằng nhiều người đã bị bắt và sau đó được thả, đồng thời cho biết họ lo ngại một số người có thể phải đối mặt với những hậu quả sau này. Các nhà nghiên cứu của tổ chức theo dõi nhân quyền trích dẫn, bốn người biểu tình ở Bắc Kinh, biên tập viên Tào Chí Tân kế toán Lý Nguyên Tịnh, giáo viên Địch Đăng Nhị và ký giả Lý Tư Kỳ đã chính thức bị bắt vì tội gây gỗ và kích động rắc rối và có thể bị kết án lên đến 5 năm tù. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, tung tích của hai người biểu tình trên đường ô lỗ mộc tề tại Thượng Hải, cô Lý Nghệ, cô Trần Gia Lâm hiện không rõ Tổ chức này kêu gọi các nhà chức trách lập tức trả tự do cho tất cả các cá nhân nói trên. Reader không thể kiểm chứng độc lập tình trạng của các cá nhân có tên trong báo cáo này. Các cuộc gọi của Reader tới Bộ Công an Trung Quốc để yêu cầu bình luận đều không nhận được hồi âm. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết một số người biểu tình đã được tại ngoại nhiều người biểu tình được cho là đã bị giam giữ hoặc bị cưỡng bức mất tích. Mặc dù trường hợp của họ không được nhiều người biết bởi vì chính quyền Trung Quốc thường đe dọa buộc gia đình những người bị giam giữ phải giữ im lặng. Báo cáo viết, vào hồi đầu tháng 12 năm 2022, ngay sau các cuộc biểu tình, Trung Quốc đột ngột dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế COVID-19 và dịch bệnh đã lan nhanh khắp cả nước kể từ đó.